Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Như vậy là cũng gần đến cuối tuần rồi anh em Hôm nay là thứ sáu cũng đã diễn ra hết tất cả các luận trận của C1 này, C2 cũng như là C3 rồi đúng không Ngày hôm qua thì mình cũng đã lên cho anh em hai trận đấu là giữa MU và uh, Omonia và S Roma và Real Betis Thì mình cũng nói rồi cái việc mà mình uh, đưa những cái kèo ở trên kênh ấy chỉ là những cái kèo tham khảo để anh em chúng ta bình luận thôi anh em nhé chứ không phải là những cái kèo mà để anh em chúng ta đầu tư và cũng có rất nhiều những anh em nhắn tin bảo mình là uh, làm ăn không công bằng hay là làm những cái video ở trên kênh thì không công bằng so với cộng đồng uh, những anh em ờ, xem YouTube thì mình cũng nói luôn đấy là việc mà anh em thật sự mà muốn có những cái kèo ăn chặt cũng như là muốn những cái kèo uh, bóng có tỷ lệ ăn cao thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình đấy thì mình cũng sẽ lên cũng như là cho anh em vào trong nhóm để anh em nhận được những cái tip kèo vàng ở với các bet thủ ở trong nhóm của mình nhé còn kênh kênh thì mình cũng không thể nào mà lên ờ, được hết tất cả những ờ, trận đấu cũng như là những cái trận đấu mà mình ờ, lên cho anh em thì cũng cách xa cái thời gian thi đấu thực đúng không? Vì vậy nên là mình cũng chỉ là đưa ra những cái kèo gợi ý cho anh em thôi. Anh em theo thì anh em theo còn không thì anh em có thể là đi ngược máu với mình đấy đó là quyền riêng của anh em còn anh em mà muốn những cái kèo ờ, ăn chặt thì tất nhiên rằng là nếu mà đã chơi bóng ấy thì cái kèo ăn chặt là những cái kèo mà khi bóng lăn thì anh em chúng ta chơi là chắc ăn nhất đúng không chứ anh em mà cứ ờ, đi trước trận đấu rồi là bắt buộc là phải những cái ờ, kèo nó phải ngon thì thật sự là không có đâu ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em trận đấu đấy là giữa Osasuna và Valencia và mình cũng nói luôn đây chỉ là những cái kèo nhận nhận định sơ bộ của mình thôi nhá mình sẽ lấy những uh, cái số liệu trước đó để mình có thể uh, uh, lên một cái kèo để anh em chúng ta cùng bình luận đó còn bây giờ mà anh em cứ trách mình là uh, lúc mà mình cho kèo trên kênh ăn được thì anh em cũng không nói một lời nào nhưng mà uh, chỉ cần một kèo mà không ăn được hay là gì đấy mà sai so với ở trong nhóm thì anh em lại lên bảo này nọ lọ chai đấy mình cũng khá là buồn tuy nhiên thì ở cái sân chơi riêng của mình thì tất nhiên là ngày nào cũng sẽ có những cái niềm vui riêng với các anh em ở trong nhóm rồi đấy ngày hôm qua ngày hôm qua ấy ở ờ, vào lúc 11 giờ 45 đúng không những cái trận đấu có 4 trận đấu mình có lên cho anh em những bé thủ ở trong trong ờ, nhóm bóng của mình có lên cho anh em ở 4 trận đấu đây là trận đấu giữa MU này uh, ờ, AS Monaco này Real Sociedad và Lazio thì trận đấu giữa MU và Omonia cũng như là trận đấu ở Lazio thì chúng ta hòa kèo khi mà mất cái kèo chấp tuy nhiên lại thắng cái kèo tài và ngược lại Lazio cũng vậy mất cái kèo chấp ăn cái kèo xỉu và <clears throat> chúng ta có lợi nhuận từ hai trận đấu đấy là giữa AS Monaco và Real Sociedad tài 3 cũng như là chấp 0.75 trận đấu này thì mình cũng không lên cho anh em ở trên kênh vì cũng không có nhiều thời gian như vậy để lên cho anh em đâu và anh em cũng nhớ ký cho mình đấy là anh em nào mà đã xem YouTube bóng và cũng như là những uh, uh, cái kèo bóng ở trên YouTube ấy <clears throat> một lần uh, mình mà lên video cũng là rất là kỳ công anh em mình cũng phải đi tìm tòi các kiểu rồi là cũng phải nhặt những cái số liệu trước trận đấu đấy để mình có thể làm được một cái video hoàn chỉnh vì vậy nên là nếu như anh em mà xem được thì xem mà không xem được thì anh em đi chỗ khác nhá à, vào loạt trận 2 giờ 2 giờ thì mình có lên cho anh em tiếp đấy là hai trận đấu trận đấu giữa uh, một trận đấu của Arsenal và một trận đấu của AS Roma thì trận đấu Arsenal ấy, thì chúng ta hòa kèo khi mà đi cái kèo chấp 2 đấy, chúng ta ăn được cái kèo chấp 2 tuy nhiên lại thua cái kèo tài 3.5 còn về trận đấu giữa Roma thì anh em chúng ta chiến thắng với cái tài 2.5 đấy tổng 6 à, trận đúng không? 6 trận thì anh em chúng ta cũng chiến thắng được 3 má kèo, có lợi nhuận 3 má kèo. Chưa kể là tiếp đấy. <coughs> Đấy là cái xiên. Đó, có một cái xiên của Arsenal được chấp à, Arsenal chấp 2 cũng như là cái tài 2.5 Aroma. Thì cái xiên này là một ăn 4 anh em. Đấy thì anh em chúng ta cũng đã có một cái lợi nhuận cũng như là có vốn để anh em chúng ta tiếp tục uh, dạng sáng ngày mai sẽ là những trận đấu của La Liga này, Bundesliga cũng như là uh, League One đúng không? Và mình sẽ lên tiếp cho anh em trận đấu uh, của League One. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ. Uh, trận đấu diễn ra trên sân của Olympic Lyon anh em nhé. Trận đấu này uh, Olympic Lyon sẽ tiếp đón Tolu ở trên sân nhà và sơ đội chiến thuật của Olympic Lyon là 4231. Ờ, sơ đồ 4231 này là một sơ đồ ờ, khá là thông dụng ở bóng đá hiện đại anh em. Rất nhiều những ờ, đội bóng đã sử dụng cái sơ đồ chiến thuật này cũng như là đã thành công với cái sơ đồ chiến thuật này rồi. Và về phía còn lại thì đội khách họ lại chơi với sơ đồ chiến thuật đấy là 433. <clears throat> Nếu như anh em nào mà có xem cái trận đấu giữa RB Leipzig cũng như là Celtic thì anh em cũng biết rằng là RB Leipzig họ cũng sử dụng ờ, đội hình 4231 này để đánh bại Celtic cũng chơi với đội hình 433. Đấy và trận đấu này đang là một trận đấu mình thấy sơ đồ chiến thuật uh, giống như trận đấu của RB Leipzig và Celtic. Tuy nhiên thì cái sơ đồ chiến thuật nào thì nó cũng có ưu điểm của nó và cũng có nhược điểm thôi. Và quan trọng nhất thì vẫn là các cầu thủ ở trên sân đúng không anh em? À, trận đấu này thì lực lượng của Olympic Lyon họ sẽ được bổ sung khá là nhiều. À, <clears throat> mặc dù là mất đi à, trận đấu này họ mất đi đấy là uh, ờ, PowerPack cũng như là Fiverr tuy nhiên thì sẽ có những cái sự bổ sung mình nghĩ là rất quan trọng trong đội hình của Olympic Lyon đó là sự trở lại của Tolisso cũng như là Dembele tiền đạo cũng như là tiền vệ của Olympic Lyon <clears throat> còn về phía của đội khách đội khách là trong trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đấy là Hurley Hurley đang bị chấn thương và một uh, cầu thủ nữa đấy là Detler Detler thì bị cấm thi đấu anh em do dính thẻ đỏ điểm qua một chút về kèo hiện tại cây kèo handicap đang là đội chủ nhà Lyon chấp uh, Tolu với cái mã là 1.25 1.25 <clears throat> và trên dưới cả trận đang là 3.25 anh em nhé trên dưới cả trận đang là 3.25 à, ờ, cái góc đang là 9.5 trận đấu này chưa có kèo thẻ điểm qua một chút về uh, phong độ đi uh, Lyon đang có một phong độ khá là tồi tệ 4 trận liên tiếp rồi họ chưa kiếm được điểm nào cũng như là chưa nếm được mùi chiến thắng đó còn uh, à, Tolu Tolu thì uh, trong uh, à, 3 trận gần đây nhất thì họ có hai chiến thắng cũng như là một trận thua <clears throat> tuy nhiên thì trên bảng xếp hạng Olympic Lyon vẫn xếp trên Tolu uh, Olympic Lyon xếp thứ 7 này và Tolu xếp 12 hiệu số bàn thắng bàn thua thì uh, Lyon họ ờ, sau 9 vòng đấu họ ghi được 16 bàn và Tolo thì họ ghi được 13 bàn. Và đặc biệt nữa là với cái trận đấu này thì chắc chắn rồi Olympic Lyon họ cần phải thắng anh em. Họ cần phải thắng khi mà 4 trận liên tiếp rồi, họ chưa có điểm nào cũng như là chưa nếm được mùi chiến thắng. Và Tolu cũng là một đối thủ ưa thích của Olympic Lyon. Xét về lịch sử thì ờ, Olympic Lyon ờ, khi đối đầu với Tolu những năm gần đây chưa thua trận nào cả kể cả trên sân khách cũng như là đá ở trên sân nhà và đặc biệt là đá trên sân nhà thì còn uh, chiến thắng với cách biệt lớn hơn anh em ạ <clears throat> cách biệt uh, trên hai bàn đấy đây cũng sẽ là những cái uh, số liệu cũng như là những cái điều kiện để anh em chúng ta có thể nằm Olympic Lyon trong cái trận đấu này thì mình sẽ nót lại cho anh em luôn hai cái mã kèo để anh em chúng ta có thể đầu tư đầu trận anh em nhé và đây cũng chỉ là những cái mã kèo tham khảo thôi anh em nào có ý kiến nào cũng như là uh, anh em thích đi đội nào trong trận đấu này thì anh em có thể để lại cho mình một cái comment ở dưới phần bình luận nhé. Còn trận đấu này thì với ý kiến cá nhân của mình thì mình sẽ chọn đấy là Olympic Lyon chấp 1.25 FT cũng như là cái tài cái tài 3.25 anh em. <clears throat> Và đây cũng chỉ là những cái má kèo trước trận đấu thôi. Đến khi trận đấu bắt đầu cũng như là bóng lăn mình chắc chắn rằng là kèo nó sẽ nhảy vì vậy uh, chắc chắn rồi mình sẽ chốt cho anh em những cái kèo chắc ăn ở trong nhóm thôi để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là kiếm lợi nhuận hàng ngày đúng không? Nói chung là ngày cứ kiếm được một ngày công bằng uh, một uh, ngày mà tính trung bình đi. <clears throat> tính trung bình nhá. Đấy là ngày của một người đi làm phụ hồ đi. Đấy. Thì mình cũng chỉ mong rằng là anh em ở trong nhóm mình một ngày cũng chỉ kiếm được tầm 2 300. Đấy, sau đấy anh em làm sao mà giữ được 2 300 đấy. Thế là được rồi. Đó. Thì uh, một lần nữa thì chúc anh em ở trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng cũng như là có lợi nhuận và chắc chắn rằng là ngày hôm qua chúng ta đã có kiếm được hơn một ngày công rồi đúng không? Đấy và cũng chúc à, tất cả những em ở trên kênh sẽ may mắn vào à, dạng sáng ngày mai cũng như là cả ngày hôm nay thì có những cái trận cỏ để anh em chúng ta đầu tư. Đó. Còn bây giờ thì về à, video cũng đến đấy thôi. Hẹn gặp anh em vào những uh, nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.